Xin chào tất cả các bạn, chương mình bài lá bịp thì ngày mai thì tổng kho của bịp làm một cái video để giới thiệu để các bạn những cái dòng máy đánh bài đỉnh cao công nghệ của năm nay. Thì ờ, đây là mình đã tuyển ra cái mẫu đánh bài ờ, có thể nói là hiệu quả nhất, ờ, để anh em chơi nó phản hồi rất là tốt, tích cực. Thì đầu tiên mình giới thiệu đến các bạn những con máy đánh bài có thể nói là đỉnh cao của hãng Simca. Thì uh, bên nhà mình thì đại lý lớn có rất là nhiều mẫu máy nhưng mình sẽ không trưng bày từ đây mình sẽ để những cái môn đánh bài có thể gọi là hiệu quả nhất của năm nay đầu tiên là giới thiệu đến các bạn con máy bài đỉnh cao công nghệ Đấy, CVK 900 được ờ, làm mô hình một chiếc iPhone 11 ờ, Pro và CVK 700 trên nền một chiếc ờ, iPhone X Pro và một con dòng máy bài giá rẻ dành cho anh em túi tiền không dùng dịch một con Samsung Đấy, rất là đẹp thì mình sẽ đi đánh từng con một chi tiết từng con một sẽ tốc độ báo bài ra làm sao nhé đấy con này chỉ vài triệu thôi anh em mới ít tiền lại mua dùng con này và một con máy đánh bài khác nữa cũng là rất là đỉnh cao và giá cũng cũng rất là mềm đó con máy đánh bài CVK 360 ngụy trang một chiếc Samsung thì bây giờ mình sẽ đi và trực tiếp test thử cái tốc độ báo bài của nó như là nào nhá mình sẽ test con ờ, CVK 900 trước đây mình sẽ bỏ cái con này ra thì em sẽ test cho các bạn sau thì để chơi được bộ ờ, cái bộ môn máy đánh bài bịp này các bạn cần những cái gì thì đầu tiên các bạn phải cần có cái máy đánh bài này và cái bộ bài này bên mình thì nó quét vào cái mã vạch thì cái mã vạch được bắn vào trong cái ờ, bài này nhưng mà mắt thường không nhìn thấy chỉ có máy nhìn thôi đấy và kèm theo đó là một cái tai nghe thì đây là đủ bộ của một cái máy bài thì các bạn có thể mua thêm những phụ kiện kết nối nếu các bạn không để điện thoại ra đồng hồ này đấy điện thoại Nokia hay cái uh, cái ví này đấy thì mình ờ, để ra mình, mình kết nối thì bây giờ mình sẽ đi và đánh trực tế các bạn xem này thì đây mình sẽ cho các bạn xem cái cấu hình của cái máy này đây Đấy, giao diện của nó rất là đẹp luôn giống hệt một chiếc iPhone bình thường nha của Apple luôn nha đấy nghe gọi nhắn tin chụp ảnh là bình thường Zalo Facebook là bình thường gọi bình thường đấy, thì bên trong nó có ẩn chứa cái sức mạnh của máy đánh bài thì đây các bạn là có thể thấy là bên trong này nó chứa tất cả các môn chơi môn chơi bài đấy, tất cả các môn chơi bài ở Việt Nam ngoài Bắc có thể chơi được ba cây liêng sâm phẩm chắn trong miền Nam có chơi được bài cào bình sập sám bình Ấn Độ gầu hòn mâm lá và biểu nha anh em nhé thì bây giờ mình đánh thử cho các bạn một ván thôi cái gì đi mình đi qua nhanh một ván thôi của cái môn bài à, bài uh, liêng này mình để chế độ là bốn người chơi đây đấy thì khi các bạn chơi nhá thì các bạn tắt cái camera màn hình này đi để mình cứ để luôn này cái máy đặt nó báo luôn Đấy, báo cực nhanh luôn Đấy. ngang dọc thì nó không quan trọng các bạn nhé Đấy. Máy báo ba mình chia ra này đây là một liêng nhé đó đây là máy một hai ba này môn liêng này mà tụ số 3 là được ờ, uh, 6 điểm này những cái nhà còn lại không đi qua 6 điểm thì cái môn liêng với cái cách báo bài này nó có hai ba cách báo bài một là báo một nhà lớn nhất đó hai là báo hai nhà ba là báo tất cả các nhà luôn thì trong quá trình chơi anh em này tăng giảm số người chơi ở lúc tăng giảm lượng này đấy, đấy mình vừa xuống xuống ba này bây mình sẽ chuyển môn chơi nhé. mình chuyển sang một cái môn ờ, rất là phổ thông ở trong ờ, miền Nam môn bài cào đấy. chỉ cần cài đặt là ờ, 3 giây đấy là các bạn có thể chơi ok rồi mình sẽ để cái này môn bài cào thì các bạn à, nhớ xem hết cái video này là mình kết từng con máy và mình kết nối vào những cái phụ kiện này nhé xem nó như nào nhá tốc độ nó như nào đây các bạn đặt ra trước mặt thế này đặt này máy báo một này đấy bốn người chơi đây môn bài cào của trong miền Nam cái này có thể chơi được bình Ấn Độ hay binh sám cực ok luôn một thì là một tám điểm này nhà một tám điểm này đó. đấy đây cũng tám điểm chứ không thể thắng vào này được đấy mình tăng người xuống người chơi đây này con máy đánh bài này là hỗ trợ là 12 camera để đánh trong cái điều kiện là uh, mặt phẳng nó gồ về vẫn đánh bình thường chẳng như để lên trên này cao như này nhá đấy vẫn báo bình thường này đấy và cái điều kiện ánh sáng nó hồng ngoại nó cực tốt cho nên là hồng ngoại cực tốt nên em báo kể cả điện ờ, ở chỗ đánh anh em chơi nó hơi tối tối vẫn đánh bình thường đây mình để vừa tăng nguồn chơi là năm đúng không cái này là máy 34 thì là anh em cứ đặt tiền là bốn thôi đây đấy anh em chơi bài cào hiểu d chín chín này chín là lớn nhất rồi này đấy thì thì đấy là cái uh, tốc độ báo bài của con uh, đấy CVK phải chưa 4 sang 1 ngay đây là tốc độ bài của CVK 900 thì bây giờ tôi sẽ kết nối xem ờ, vào cái dụng cụ hỗ trợ đi lấy vào cái điện thoại đi đấy cho anh em xem luôn này test thực cho anh em luôn này để che cái mật mã lại Đấy, cho không phải anh em nào biết cái mật mã này mua thì mới biết thôi đó thì mình sẽ để sang cái chế độ là báo vào cái điện thoại này đi mình sẽ đánh vào cái điện thoại này nhá Đấy. thì bây giờ thì mình sẽ để cái điện máy lên máy lên đây đi đây thì bên trong cái điện thoại kết nối đời này nó sẽ có một cái hệ thống công tắc anh em bật lên là nó sẽ ok luôn đó như vậy là được này đây em để cái ờ, con điện thoại như này Rồi anh em ngồi lòng anh để như này nó sẽ soi cho cỗ bài như này đấy đấy anh em đi đâu đấy điện thoại như này bảy báo năm này năm người chơi này test luôn cho anh xem xem này bảy báo năm này tám điểm này đấy môn bài cào này môn tám điểm là nhất này chuẩn xác 100 trăm với con ờ, phụ kiện này cũng rất là hiệu quả anh em anh em đúc con máy này vào người đấy đây là con điện thoại Nokia cái con ờ, đây là con điện thoại phụ kiện kết nối này đấy kết nối rất đơn giản thôi đây thả cái ví này thì sao đây bên trong cái ví này cũng có công tắc bật lên là anh em chơi rồi đây. Đấy. như vậy là kết nối đây cái ví này thì là camera soi đây này soi ra này Đấy. Nghe chưa đây? Ba này. Đấy là cách kết nối ví nó rất đơn giản, kết nối cực nhanh luôn. Đấy, 3 là 9 điểm này tụ uh, 1 2 3 là 9 này những nhà này thu này thì đây là cái ờ, ví kết nối rất hiệu quả luôn đấy không chơi thì anh em tắt đi cái này thì pin cực khỏe luôn pin nó là pin tiểu pin ở trong cái ví này là pin anh em chơi nhá thì anh kéo kéo cái khóa này lại đấy đây đựng tiền bình thường đấy không chơi tắt đi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang con máy ờ, rẻ tiền đi đấy nhiều anh em cũng ờ, thích con máy rẻ tiền xem nó báo như nào nhá bỏ cái này đi này để trong đây đi à, không sang con máy rẻ tiền đâu đây đây là con máy rẻ tiền Đó. mình cũng đánh một vài chào đây mấy anh em nhìn rõ không đây đặt đặt đây. Đấy, đây mình đang chưa chuyển sang cái chế độ nó vẫn đang trong chế độ tai nghe nhá để mình chuyển sang chế độ tai nghe à, lo ngoài nhá thì khi anh em chơi á thì mặc định con máy đặt ra mà không chuyển sang chế độ tai nghe nó sẽ và lo ngoài nó sẽ tiện mặc định nó kết nối vào đây vào tai nghe này sẽ đặt số ra ngoài cho anh em này đó máy báo ba đang để chế độ là 6 người chơi muốn là 5 người chơi đây mình sẽ chuyển kiểm tra chế độ người chơi là bao nhiêu đây anh em có thể tăng giảm người chơi này à đây bảy đấy mình để chế độ 5 người chơi đây báo một nhà lớn nhất này năm người chơi báo vào nhà lớn nhất là mềm báo bốn này đấy em nhìn đi lớn nhất luôn đấy bốn nhưng mà lớn nhất nha anh em nhá đây muốn bài cào đấy đây là bù không gì này ba này đây bốn này mẹ ba bốn này một hai ba bốn lớn nhất này đấy chuẩn xác 100 trăm luôn tốc độ là rất nhanh anh em đây đặt ra báo này Đấy, 3 Đây anh em nhìn đây 7 điểm này 1, 2, 3, 7 là lớn nhất này Đấy anh em nhớ Rẻ nhưng mà không hề đánh chậm tí nào nha Cực nhanh luôn nha Đấy Tiếp theo thì giới thiệu đến anh em Con máy đánh bài tầm trung CVK 700 Đây cái con này thì anh em lưu ý này được làm lên trên nền một chiếc iPhone ờ, X nhá vào đồ nhá đấy đánh luôn cho anh em mày một liêng đi để ờ, năm người sáu người chơi đi sáu người chơi cho thích này cho chế độ là báo từ lớn đến bé đi này đấy. có cái là báo tốt này có chế độ là báo tốt luôn báo tất cả các nhà này một liêng đấy bốn một hai năm sáu ba anh em có thể nghe được không sáu người chơi một hai ba bốn năm sáu bốn một hai năm sáu ba nhà số bốn là lớn nhất một hai ba bốn này, nhà số 4 là đây là liêng rồi này. Đó. Đây là một liêng này, nhà số 4 liêng này anh em này. một hai ba Máy báo là bốn một thì là nhà số 4 là liêng này nhà số 1 này 6 này hai này hai này đây nhà số 2 này nhà số 2 này 5 tiếp theo là 5 này đấy đây này đấy nó báo trình tự luôn anh em nhá đấy đấy là cách báo trình tự từ cao thấp nhưng mà anh em chơi như thế nó báo lâu tại vì mình chơi như vậy thì mình không hiệu quả mình sẽ để là cái chế độ là hai nhà báo hai nhà thôi đấy một liêng này báo anh em đánh con cvk 700 anh em để môn hai nhà thôi đây con máy anh bài này cũng có thể kết nối được tất cả những phụ kiện luôn đấy một bốn đây em nhìn đi một bốn này một là lớn nhất này 8 điểm này 4 này 1 2 3 4 nhà thứ hai là 7 nhà thứ 4 là 7 này đấy có những cái nhà là thua này báo là chuẩn xác 100% luôn không có chuyện sai sực đâu cả thì với những cái máy này thì bây giờ mình sẽ bảo hành cho anh em trong một năm thì với ờ, cái mẫu bài như anh em chơi cái mẫu bài gì mình đều có nhá đây bài ờ, bậc uh, đớp bk một này anh em lưu ý cái số điện thoại này không chín tám bốn 098480 số chín này bài uh, trắng này vỏ trắng này kim cương này cúc áo này Đấy, bài uh, bậc ca này bài royal này bài nhựa nhá anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cho tôi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 hay là cái áo khoác đổi bài đây là cái áo khoác đổi bài này đấy tham khảo qua đây do cái bàn nó hơi hơi cho mình không thì trải rộng hết ra được hay là cái ờ, áo sơ mi hay là áo thun Đấy, rất nhiều mẫu để các bạn lựa chọn nhé thì cảm ơn các bạn xem video chào tôi thấy anh em ngày hôm nay thì ờ, tôi làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm